Di Đà Phật, Di Đà Phật. À, hôm nay ngày à, thứ à, bảy, ngày 8 tháng 1. Ôi, ngày 1 <laughs> tháng 8 năm 2020 à, buổi tối. À, bây giờ mấy giờ 10 giờ tối có một chút thì giờ à, ra ngồi giải thích cái clip nhỏ nhỏ cho quý vị là vấn đề ba vấn đề nhất là cái ờ, cái hiện tượng người ta gọi là phụng hoàng đỏ rồi thấy nhiều người lăn xăng và hỏi rồi comment tùm lum hết hiện tượng thứ hai á, thì sẵn đây thì giải thích luôn cái ờ, cái hiện tượng mà có cái bản đồ bằng mây á bản đồ bằng mây của bên không thấy không ha không thấy gì hết à. bên Việt Nam á hai cái thứ ba là cái covid ở đà nẵng đúng ra thì không có thích lên clip này nhiều tính chừng già ba từng lên lần cho vui vui chứ uh, <laughs> lên hoài nhưng mà mấy ngày cũng ờ, khao đao khao đao là tới à. tới ờ, nước tới à. tới giờ thì cũng nói cho nó hợp với thời gian chút um, chứ không phải mình à, <laughs> em lên đây nói gì đâu thì ba ba thứ mà nói cái clip này ngắn gọn thì có nhiều người bên Việt Nam mấy nhà à, mấy nhà à, sơ không phải mấy nhà thầy chiêm tinh gì đó rồi đón nói tùm lum rồi nói điềm này điềm kia lửa không tốt rồi tai họa làm cho cái lòng người xáo trộn à, nó không phải như vậy thứ nhất cũng phải thầy kim tinh gia hay nhà tiên tri hay là thầy bói thầy thầy phong thủy hay thầy tăng hay thầy giáo kia không có thầy gì hết thì chỉ là người truyền tin đưa tin vui à, đẹp đời đẹp đạo thôi à, bạn bè lên đây ngồi trao đổi kiến thức nói chuyện à, chia sẻ nhau chứ kia không có thầy gì hết nha mà kia có một mình thôi à không có ai hết với mấy chư vị trên dạy kiệt thôi chứ không phải lên đây để mà tranh với mấy ông mấy mấy cái người trên youtube rồi cái mà người ta nói đường việc nói ăn nẻo nhưng mà thật sự kiện này kiện quá nói từ sáng giờ trên núi á trên núi rồi cái thấy bà con hỏi quá rồi cái ngồi ngồi cái nói chuyện với mấy vị thì cái này là gần đây á cái hiện tượng á hình tượng rồng là nhiều thì chỉ có bốn rồng đi vòng vòng bay vòng vòng kiểu tối ngay ở đây nè đó, thì là rồng nè ở trên Facebook thì có để rồng nhiều lắm một cái nhiều lắm việc chụp hình nhiều mấy ông rồng ha đó, mấy ông nè cái đóng hình của mấy ông rồng thì rồng là, lâu rồi xuất hiện có cái này đó. chắc không biết trong nhìn thấy rõ không ta cái này nè thấy rồi đó. À, cái này đó. đó thì à, rất là nhiều là tết hay mấy ông về này đó từ à nhiều lắm hình rồng thì nhiều thì có bốn ông ba ông dòng hai ông ở núi cấm hai ông ở thiên long sơn thì trong à, kinh sấm của miền tây á, thì cũng có nói ai có phước thì sẽ à, đến thời điểm này sẽ thấy được à, phụng rồng trên mây vậy đó có mấy câu thơ ấy, mấy người mấy người đạo đạo của đức thầy á, người ta hiểu mấy cái này thì những cái gì ngày xưa kinh sấm đức thầy nói đều bây giờ từ từ nó ứng nó có thật hết để bữa nào kiệt nói nói diễn biến thời hạ quân là tức là hiện tại nữa thì uh, nó uh, trong kinh nói hơi cao mình không có hiểu nhưng mà khi mình so so lại nó thật hết á thì uh, ông, ông phụng hoàng này á là cái hiện tượng rất là tốt cho nước việt chứ không phải xấu như ờ, trên youtube có nhiều người nói với facebook có nhiều người nói ờ, tùm lum la đó là một điều rất là thịnh vượng cho đất nước trong những ngày tháng kế tiếp cho đất nước việt nó phụng hoàng lửa tại chắc buổi chiều nó đỏ phụng hoàng là phụng hoàng chứ kia không nghe hồi sáng thì không mấy gì không có nói là lửa nha à, ông rồng người giải thích này không phải là lửa <laughs> nó đỏ vậy thôi từ buổi chiều chắc uh, hiện lên cho mình thấy vậy đó thì là một cái điềm báo trước sẽ có một sự thay đổi rất là cực kỳ lớn mà thay đổi theo chiều hướng tốt rồng phụng xuất hiện của trên đất nước Việt là một cái chuyện rất là may mắn cho một quốc gia nhỏ bé chứ không phải <laughs> điểm xấu đó là vậy thì ờ, cách đây khoảng nhiêu nó bốn tuần sáu tuần khoảng sáu tuần thì kia cũng có duyên lắm tình cờ gặp được một người chân mệnh phụng hoàng thật rồi đến thăm kia thăm núi thiên long sơn thì à, cô này rất là hiền rất là đẹp gái trẻ bao nhiêu tuổi không quên tuổi không ba mấy mà cũng rất là có tài không nói không dám nói rõ hết à, thì à, lần đầu tiên hồi xưa giờ ai mà lên núi thì muốn họ hỏi hỏi thì nhìn á cái cốt thì biết à, cốt người này hôm nay như hoàng kiều hôm nay phải Minh con Kim Quy ờ, rồi, à, ông Đinh Thái Huynh cọp đại khái mỗi người có một cái cái chân mệnh cái cốt của mình lần này lần đầu tiên gặp Phụng Hoàng như Bill gay là chim chỉ ừ. bữa nay gặp công trên núi bà kia có lên dạ yeah. <clears throat> nhưng mà chân mạng của mỗi người như vậy thì khôn quan ở ngoài đời có thật một người thật rất có tài thì uh, chắc cô này sau này uh, giúp cho quốc gia nhiều chuyện lớn á không có dám nói rõ hết nhưng chỉ nói cái tên thôi có tên tú à thì cũng có duyên gặp gỡ thì đó là phụng hoàng thật ngoài đời thật còn phụng hoàng cái hiện tượng đó cũng thật của cái thời này cho nên bà con đừng có xôn xao đừng có nghe gì mấy người kia nói đó là một cái điểm tốt cực kỳ thịnh dưỡng cho quốc gia rất là tốt khi nào mình thấy giống như ờ, mây đen người mặt quỷ rồi đó, nó là xấu còn đây phụng quan là phải mừng à, có nhiều người không biết cái đó mò mò còn buổi chiều thì nó ra màu đỏ chứ là sáng ông rồng kiệt nói ông nói là ờ, tốt chứ không có hay gì xấu hết thay đổi rồi mình nói về cái ờ, hiện tượng mà cái mây mà cái bản đồ Việt Nam nè thấy không không thấy à không thấy cái mây mà mây bản đồ Việt Nam á à, thì ở ngoài Hà Nội ở trên ờ, đó đó trên cái ờ, cái chụp cái chuồng gà của Lăng Bác đó đó cái đó đó à, là cái hiện tượng cái mây nè rồi hai cái lòng mây nè nếu mà ai có cái hình này ở trên Facebook coi xuống coi kỹ đi nó có hai cái luồng hào quang xuống giống như xa lộ vậy đó thì uh, sáng á, mấy ông rộng giải thích á, ở đời mình ở cõi hữu hình á mình cũng đang xôn xao về biến động thế giới về covid về việc là rồi đói ai cũng ai cũng lo mấy vị bên cõi vô hình cả nghìn nghìn năm á, gọi là hồn thiên sông núi Việt Nam đó mấy vị cũng như mình thôi mấy vị cũng rất là lo lo cho mình thì thì những người đó là cũng những những vị tướng anh hùng à, cũng giống như à, à, mấy ông cách mạng cũng có mong quốc gia cũng có thời vua chúa cũng có gọi là hồn thiên sông núi họ tụ lại thành cái đám mây làm ra cái hình cái um, cái bản đồ Việt Nam vậy đó để cho mình biết là các vị luôn luôn lúc nào cũng bảo hộ nước Việt là song song để mà điều hành nước Việt đó đó là hiện tượng của hồng thiên sông núi cái đó là sáng là mấy ông rồng giải thích như vậy um, Kiệt nhớ rồi ông nói gì nữa ta thầy Kiệt cũng thường ở đây cũng thường cũng um, như um, khấn cho mấy hồng thiên trong núi thì cũng uh, có gặp mấy vị họ lúc nào cũng bao bọc nước việt còn hai cái cái cái, cái đường hào quang xuống đó đó thì là khi mà nước việt trở lại thời thịnh vượng á thì uh, sẽ đón tiếp tất cả nhân tài trên thế giới về để mà xây dựng lên nước Việt đó là cái luồng hào quang đó là nói vậy đó đó là hai cái hai phong hoàng với cái bản đồ may bản đồ còn cái nữa là về cái covid 19 ở đà nẵng á, thì khi cứ hỏi có chuyện lớn sẽ xảy ra không cái gì nó không có không có không có quan trọng cái quan trọng là ở Đà Nẵng xôn xao là mình lấy cớ mình đuổi hết Trung Quốc đi người Tàu đi từ vì lâu nay á người Trung Quốc á họ ở đó rất là đông vùng miền Trung dân đồn 995 mà gì mấy đó đóng căn cứ đó thật sự nó chỉ là quân đội giả dạng thôi rồi mấy vị nói là vì mà nó thấy Việt Nam á như là sắp sửa theo bỏ theo Mỹ nó không biết có bỏ nó chưa không biết mấy ông còn thương lâu quá chắc chưa bỏ nhưng mà nó sợ trước vậy đó thì nó mới thả những cái người giống như bị bệnh đi qua để lây để cho nước mình nó bị lo bận rộn với con bệnh này để mình tiếp tục nắm theo đuôi nó đó là cái gì nói là mưu mô của Trung Quốc nó cũng giống như hồi xưa ờ, trước khi Tết đó, nó thả mấy trăm ngàn người đi khắp hải ngoại để mà lây bệnh cho thế giới vậy đó thì giờ nó cũng làm đi như kiểu vậy cho Việt Nam đó là vậy mà mình không có đường bay qua nó làm sao ở lây được là nó đi lậu lậu thì đi mấy đường đo ôm như ở tây ninh hà tiên tự bên miên á, đi qua rồi ngoài bắc cũng vậy rồi cho mấy ông đo ôm chừng nhiêu vài triệu bạc rồi tính ra không tới 5 đô 10 đô nữa là mang một uh, con bệnh truyền nhiễm qua rồi à, thì tội à, khi này á, thì uh, chắc mấy ông đo ôm chắc bị thất nghiệp cũng tội nghiệp mấy chú đo ôm, nhưng mấy ông lãnh con chút tiền mà ông đem một cái tai họa khủng khiếp cho nước việt cũng không có nên chở khách bình thường thôi đừng có chở mấy con bệnh hoài đó là trung cộng nó cố tình thì khi mấy vị làm vậy lên như cho mình cái cớ để mình đuổi nó nhưng mà mục đích của nó nó giàu cho cái này không phải chính trị đạo thì không có nói chính trị nhưng mà mấy gì cũng nói thì kiệt cũng nói những lời vậy luôn <clears throat> khi mà chiến tranh sắp nổ ra đó trung quốc với mỹ á. Trung Quốc với Đài Loan luôn Đài Loan sắp tuyên bố độc lập là Trung Quốc nó bập á bập thì Mỹ cũng tấn công luôn thì lúc đó mình ra mình lấy đảo mình lợi thảnh thơi thì lúc đó nó thắng hay thua ngoài kia không biết nhưng mà nó đổ quân ngược trở vô đảng tại chỗ đó là tiện lợi nhất cho nó cho nên hôm nay á, mình có được covid này á, mình thấy là hơi buồn nhưng mà thật sự nó cũng là một cái cảnh giác để mình phòng thủ lại đuổi hết tàu đi tại vì mấy thằng ở miền trung đó bây giờ nó là mấy thằng nội ứng không à chứ nó đâu phải là dân du lịch gì đâu cho nên phải coi chừng mấy thằng đó chứ đừng để nó tiếp ứng với mấy thằng ngoài biển ờ, đổ bộ đổ quân vô đó là nó chiếm nước mình á mà nó nó đang nó chặt ngay khúc giữa là đứt đứt đoạn rồi như miền nó dọng lên ở trên nó dọng xuống là xong việt nam tiêu đó, cẩn thận cái đó thì thấy thì nó sợ nhưng mà thật sự mấy gì lo hết rồi cái con bệnh nó không có bùng phát ờ, lớn nữa thì ờ, thấy ờ, mấy đại ca ở bệnh đó cũng quyết tâm lo nhưng mà cũng tối về lấy ba ở nhàn khấn cha khấn mẹ khấn thượng đế cha chở thì sẽ qua đó chứ không có lớn chuyện đâu chỉ là mớm cái để cho mình có cớ thôi đó là ba chuyện việc làm cái clip nhỏ nhỏ giải thích lần đầu tiên trong đời những người nào mà sống trong thời đại này mà thấy được phụng hoàng thấy rồng rồi ờ, trong cái diễn biến này nè đừng lo nó mình còn sống là một cái phước của mình để mà sắp sửa qua một cái thời kỳ rất là thịnh vượng cho nước Việt bây giờ thì không có gì hết nói thì cũng khó ai tin lắm mà Kiệt cũng nói này 5 năm rồi những cái năm trước á, thì thường nói những người xung quanh á, nước Tàu chia năm sẽ bảy à, rồi lúc đó Mỹ nó còn bên Trung Đông dữ lắm thì nói sau này á, Trung Đông sẽ nổ nổi chiến tranh trước rồi sau đó rồi tới uh, qua Á, Á Châu đó, thì rút qua cứ coi theo cái clip mà tháng 2 mà lân phỏng vấn đó, cũng gần vậy đó mà lúc rồi cái bệnh này cũng có nói trước thì sau khi à, để việc nói diễn biến những ngày kế tiếp luôn nha sau khi Đài Loan á mình nói Trung Quốc đánh Đài Loan đi khi Trung Quốc đánh Đài Loan thì Đài Loan thành một nước riêng rồi đánh nó tức nó đánh á thì lúc đó là Mỹ sẽ tấn công vô thẳng vô lục địa luôn thì tấn công vô á, thì lúc đó liên hợp quốc đứng ra xử xử cái này cái cơ này là cỡ 6 à, năm rồi họ không biết hôm nay nó có trúng không mà dầu sao nếu có trúng trúng tám chục trăm nha quý vị không trúng hết cũng đừng dũa <laughs> mình nha chứ còn à, cái à, clip phố bôi xa thì cũng nói là bây giờ nó cũng xảy ra gần giống hết rồi đó còn ở vùng này vẫn là lác đác chứ không phải nước mỹ lác đác thì nó lộn chỗ đó thôi chỗ ngoài cả mấy khác là là gọi là coi đi sắp sửa diễn thì lúc đó liên hợp quốc sẽ can nhưng mà thằng pháp á, nó sẽ đứng giữa làm làm giống như trọng tài vậy đó hay hay ờ, pháp với nga ờ, kêu trung quốc rút trong vòng 6 tháng rút khỏi uh, trả lời hoàng sa trường sa khỏi biển đông thì nó còn tiếc tại lâu nay à, đâu có mất chì lẫn chài đâu có chịu nó còn tiếc quá khi tiếc quá là chần chừ á thì ở trên kia cái ông ấn độ á ổng thừa nước được ông quýnh ông lấy lại mấy cái kia luôn rồi từ đó đó mấy gì nói là nước tàu á tất cả các tỉnh nó đứng lên đòi tự trị thì ờ, bắt đầu từ đó nước tàu tan rã hồi xưa ở bên tạo hay có cái mạng tử hình ta đó cuộc cái đầu cột cái tay cột cái hai dây chân cái để năm con ngựa năm bên nó quýnh cái nằm ngựa chạy nằm cái người ta đứt à, năm mảnh rồi là ngủ ngủ mã phanh thay à, ờ, cho nên nó cái gì nó cũng là nhân quả gậy lưng ông đập lưng ông cái dịch vũ hán này nè hồi đó nói mà nó mà truyền đi à, cảm tử đi để truyền á sẽ bị tạ thừa là một trong năm thứ mà lúc cái clip phố Osa Việt nói là để mà tách Trung Quốc ra thì giờ nè gần đủ năm món rồi Hồng Kông à, cái gì lũ lụt bây giờ đang lũ lụt bệnh rồi à, ở điếm đi năm đúng đúng năm món à, mấy gì nói đưa, đưa khi mà đủ năm món á là, là là là cơ ứng là bắt đầu còn ờ, cái đập á, nó có bể không bể vậy nó cũng như bể vậy tại cái máy trong đó đó là nó bị hư rồi. cái máy mà vận hành của cái cái đập ờ, thủy điện đó đó mục đích đó để cho nhân loại biết là có phật có trời có nhân quả chứ không có muốn à, nói thì sao nói nói xui nói ngược làm gì đó là làm à, thuận thiên ý uh, chứ không có đâu có ai ngờ là trong 4 năm nay quá trời mọi thứ thay đổi trăm sẽ thắng cử lại tổng thống ngàn phần trăm mà từ lúc việc nói trước lâu rồi lúc đây cả năm ổng qua biết bao nhiêu kỳ thập tử nhất sinh không rồi hạch tội ổng rồi đủ thứ tội rồi ờ, kinh tế lên rồi nạn con dịch xuống bây giờ tin cái tế tiêu rồi ờ, lãng nhân chủ ô, hòa làm quá trời nhưng mà mấy vị nói con đừng lo cuối cùng ờ, trăm cũng phải thắng ổng có thiên mệnh ổng sẽ thắng rồi đó là mấy chuyện kiệt nói nhưng mà tóm lại kia không phải nhà tiên tri nha quý vị truyền tin thông tin bây giờ có nhiều người đặt cho mình tên mới nữa sứ ngôn viên của thiên đình <laughs> vậy là bà không dám nhận cái đó đưa tin vui thôi tại vì giờ à, chót nè à, kiểu như người á, lên cái tiếng cuối cùng để sau này nhân loại á, nhất là những người à, lì lợm cứng đầu không biết tu không biết sửa lỗi và dạ, dạ. đạo Phật gọi là vô minh đó. còn Phật tử đó, gọi là tu u mê bi trí dũng mà chỉ có bi không mà không có trí không tin Phật Di Lạc ra đời này nọ đó thì mai mốt á, bị nạn hay là không đủ phước á, đừng có trách trời hay là trách Phật đừng có trách Kiệt là người cuối cùng Kiệt nói thật lời thật nói thật những gì trải qua kinh nghiệm mới dám lên đây nói không phải khơi khơi mà nói chơi này đâu thì không có nói chơi đâu nói thiệt không á thì à, những phật tử á, lâu nay tu rất là vững thì giờ đừng có tin mấy cái ờ, thần thông thầy này thầy nọ ờ, cứ sùng bái mấy ông thầy mình quá cái nói thầy mình là phật thích ca nói thầy mình là phật di lạc đó mấy cái đó là sai phạm thượng khác hết Bây giờ có nhiều người ví dụ kiệt nó ờ, nói ờ, xưng tôi là phật di lạc là sư phụ kiệt nhất là mấy mấy người tạo vậy đó, phe bên mà tập cái gì mà bên đó cái gì ta bên ông lý mà muốn nói tên cho này đó, nhiều người lắm tức nghĩa là cái mấy cái đó gọi là vô minh tốt thì cũng có tốt nhưng mà đừng có quá dị đoan rồi quá sức sùng bái thầy mình hay là một cái hệ thống giống như tiên truyền vậy đó sau này vàng thao lẫn lộn đổ đổ vô lửa là cháy ra hết thì đừng có trách trời Phật không có công bằng và mấy cái giới à, chức sắc cũng vậy nó cũng nói sau này à, dân nó lôi đầu ra thì nó mới hôm nay thầy nói vậy đó đừng có làm nhiều chuyện không đúng rồi sau này khó ai cứu mà Phật ở trên á, tất cả các vị thường xuyên dạy là đất nước Việt Nam á, cái diễn biến á, cái phượng hoàng xuất hiện đó, rồng xuất hiện rồi phượng hoàng xuất hiện rồi chỉ còn thiếu phật di lạc xuất hiện thôi với ba tiếng sấm nổ sẽ nở ba sẽ có ba tiếng sấm thì từ đó mọi chuyện các gì sẽ hiểu rõ hết sẽ thay đổi một cách nhẹ nhàng không có giọt máu không có trả thù cho nên không có có nhiều người cứ nghĩ là giống như à mấy ờ, mấy ờ, bên quốc gia trở lại không có chuyện đó mấy ông đó quá khứ rồi à, um, chỉ là dân thôi dân sau này sẽ đứng lên là tự quyết định vận mệnh của quốc gia chứ không có ông nào ở hải ngoại mà mà <clears throat> Việt Nam Cộng Hòa Cộng giết vậy, mấy cái đó ta không có cần mấy cái đó. mấy gì mấy người đó mấy gì đó là à, có thể là cố vấn hay là gì thôi chứ không có không có không có một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở lại sẽ không có cái vụ đó nhưng mà cái chắc chắn là không có cộng sản không có độc tài <laughs> đó, đó là cái chắc chắn đó Ok thì à, cái clip này chỉ giải thích Phụng Hoàng Phụng Hoàng hiện lên ở trên Sài Gòn đó là một điểm rất là tốt cho nước Việt bệnh nó phải ăn mừng còn á, mới có hai ba bệnh chết so thế giới của ta quá trời luôn á mà náo động mà cái này là do Trung Quốc á, nó cho cảm tử quân qua để nó hại mình á cẩn thận mấy chú đó ôm lắm rồi mới đừng có chở mấy anh Trung Quốc nữa nó bị bệnh không á chở nó về lây gia đình nữa ai như là Phật các clip ngắn ngắn đây à, còn cái mà hình bản đồ nước Việt á đó là hùng thiên sông núi nước Việt á mấy gì hiện lên á, để cho mình biết là mấy gì bảo bọc nước Việt còn cái cái luồng hào quang mà đi song song xuống á đó là à, sẽ đón tiếp những nhân tài hải ngoại về đó là lời của các vị um, giải thích thời sáng vậy đó hôm nay ờ, tối nay ờ, lên đây clip được 24 25 phút cũng đủ rồi à, vậy mong các bạn hiểu chứ quá trời comment hỏi hỏi làm như mình thầy bói hay gì sao mình đã nói mấy cái clip của mình không có thầy bói mình là người thường <coughs> kia cũng như các bạn thôi à, ai sai đâu tôi đánh đó nói gì tôi nói lại thôi à. có những cái mấy gì nói rất là cao siêu kiệt không dám nói kiệt lượt lại nhiều á mấy gì nói khoảng 10 kiệt lượt lại khoảng còn có bốn ba kiệt nói lên cái này tại nó cao quá mấy gì nói mình là bị <laughs> bị gì nữa như là phật thôi à. kính chào nha à, Việt Nam không có à, dịch rộ lên đâu đừng lo còn cái phượng hoàng điềm tốt cái à, cái hình mây á là cũng là điểm tốt à còn điều nữa có một người trong nhóm kiệt <coughs> ổng ổng có thần thông có cao siêu ổng nằm mơ ổng thấy ở ở chỗ miếu mai hắc đế cứ nhắn ổng là kêu các lãnh đạo về đó khấn và nói chuyện với các vị đó tại các vị đó là đang đang ờ, dẫn quân chống tà tạo bệnh mà ở ngay chỗ ông miếu hắc đế có ông trần đại quang ở đó nữa chỗ đó nên làm cái tường nhỏ nhỏ cho ông trần đại quang nữa rồi lãnh đạo phải tới rồi tới miếu của miếu ông hắc đế lập cái bàn ờ, khấn ở chỗ đó đó mấy vị nhắn vậy đó thật đó nghe đúng ấy, ờ, thì uh, lên lương lên chức á, lợi miếu hạt đế khấn ừ thấy ai là phật nhớ đó chào các bạn